Đinh Gia Thuận lại là thiên tử xin chào người dân của ta Nay Đinh Gia Thuận lại là thiên tử quay đầu lết rằng à, Ta là Hoàng thượng Nhớ like, chia sẻ, đồ đăng cái kênh, đồ ủng hộ kênh Để à, giúp cho Đinh Gia Thuận lên thiên tử sớm nhận ông quạt hen Ai là fan mộ của Đinh Gia Thuận lại thiên tử xin hỏi bình luận lên đây nè Nhớ like, chia sẻ, ủng hộ Đinh Gia Thuận lại thiên tử hiền Nay Đinh Gia Thuận lại là thiên tử quay đầu lết là Ta là Hoàng thượng tập 7 nhớ like chia sẻ ủng hộ lên nhé thôi lên xin lỗi Hey! là phải mẫu cái linh giác thọ lại lên thiên lợi sinh nợ bình luận nó tại hiền lên chiều nhớ like chia sẻ ủng hộ đến nhất thọ lên thiên tử nha thái sinh cho thọ lại lên thiên tử ra đồ nết có heo bả triệu nhớ like chia sẻ ủng hộ đến nhất thọ lên thiên tử nha nếu như nhi thần nói tên của nhi thần cho ngài thiên tử biết hãy nghe thiên tử khi nhận nó báo nhúc đại chuyện nào nghe thiên tử nhận nó báo lúc cho chuyện nói như thần luận nó tên không có không muộn nếu như ngờ thiên tử kiến thức là đinh do thần lệ thiên tử thiên giới tới chuyện đó ngài thiên tử sẽ nhận phạt mang tên thiên tử nghe suốt đời là thiên tử nghe đừng đó tên nghe tôi đi thiên tử người nghiền không tin nếu như như thần nói tên của như thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận lúc, lúc bạc đợi chừng nào ngài thiên tử nhận được ba nốt tới chừng đó ngài thiên tử sẽ ờ, sẽ sẽ nhận được nút bờ sẽ nhận nút bạc mang tên thiên tử nha số tài là thiên tử nha đừng đỡ tên nha tôi đây thiên tử ngàn ngàn không tin như là chứ sao mà đến gia phòng này thiên tử thấy trên trên hồn là thiên tử ra rồi nói chứ hay không nhớ không hỏi đến trên hồn là thiên tử hiền Anh là phải mẫu của tình giới thuật này xin lỗi, xin lỗi mình là nó điện. Nhưng mà linh dân thần này thiên tử á từ giờ sao sau rồi mình là đinh nhất thôi thiên tử nha Nói đến chứ thằng là thiên tử chơi ta là hoàng thượng nha à, Tập 7 Nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ kênh hiền Ai là fan mẫu của tin với thằng là thiên tử xin hỏi bình lớn tiền hiền lên triều bá triều Thái Linh Gia Thuận lại là thiên tử ra chỗ đấy cho hay không? chứ không họ kênh đến đen thầu là lời thiên tội nghe nếu như nghi thần nói tên của nghi thần cho ngài thiên đạo biết thì ngài thiên đạo sẽ nhận hút cả lại chừng nào ngài thiên đạo nhận được bán hút tới chừng nói nghi thần nói tên cũng không ủng hộ nếu như ngài thiên đạo chính thức là tên gia phật là thiên đạo thiên giới tới chừng đó ngài thiên đạo sẽ nhận hút phạt mang tên thiên đạo nghe suốt đời là thiên đạo nghe đừng đổi tên nghe tôi đi thiên đạo ngân ngàn không tin Đu sơ vô bệ sân chính là ta, tôn ngộ không chính là ta, gia cát lượng chính là ta, lưu ôm chính là ta, lưu sơ bá chính là ta. Giang Nam chính là ta, chính là Thánh Dương chính là ta, Đinh Gia thọ lại Thiên Tử, Thiên Tử Hoàng Đế Thượng Đế. Thầy lớn nhất của Ngọc Hoàng Thượng Đế cho đầu Hoàng. Nghĩa là chỉ sao ngồi Đinh Gia thọ lại Thiên Tử Ai là phải một của Đinh Gia thọ lại Thiên Tử xin lỗi bình luận lết tiền. Tự giờ sao mà mình là Đinh Gia thọ lại Thiên Tử nhớ họ kênh đến với thọ lại là xin lỗi em thôi cảm ơn người sau người dân của ta sau là tập bảy của ừ, ta là hoàng thượng đến đây là kết thúc ờ, nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh là ủng hộ kênh để giúp cho nên cho thọ này xin đỡ lên rồi xem lượt đăng ký người hèn cảm ơn youtube đã chú tình nổi tiếng cảm ơn facebook đã cho tình nổi tiếng cảm ơn cộng đồng mạng ừ, đã ủng hộ kênh của tin gia thọ này xin đỡ cảm ơn nhiều bye bye cảm ơn sau thân